nghĩa là em hỏi là bây giờ chị thích cái gì trên cơ thể hơn triệu nhất đúng không trả lời ngược lại câu hỏi đấy thôi là tân thế một câu của em ạ à? đó câu đó là double lên <laughs> nói là số hổ lắm nhỉ mai rồi tay rồi eo rất là mảnh mai người rất là mỏng mảnh nhưng mà triệu lại có cái ờ, vòng ba là rất là đẹp là không không kiểu không quả táo ấy thì thường là người Việt Nam là sẽ không có cái, cái dáng người như vậy chỉ có những người nước ngoài người ta có cái tỷ lệ người cơ thể như thế thôi và chân của chị Hiếu rất là đẹp chân của triệu là dài một mét hai nên là cái là chị chị sơn ngồi như vậy <laughs> 6 cái găng tay của chị chết 40 chiều. Coi như là ngày đầu tiên là Duyên uh, biết chị hoặc là nói chuyện với chị là Duyên đã bắt đầu sách cô rồi <laughs> về về cái người này như thế nào đúng không chị trong đó thì chắc là cái bài nổi bật nhất là, là chuyên gia của mét mét hai hả mét hai mét mười hai mét hai mét hai mét hai lên chồng xíu chán nhở nhưng mà chỉ giờ chỉ cần cười lên một cái thôi thì nói chung là cảm thấy là giống như là tỏa nắng vậy á kiểu như là nhìn rất là hiền rất là hiền và đó cũng là một cái mà uh, chị cảm thấy là rất là đặc biệt bởi vì uh, rất là rất là hiếm một cái người nào mà có một cái cá tính rồi là có một gương mặt sắc sảo nhưng mà có một cái nụ cười hiền như thế cười cho các em xem coi <laughs> bây giờ là bóc không mới là, là tới được a đấy được chị Âu đấy là chị không chị hỏi đúng câu đấy đúng rồi đấy chị hỏi đúng không mấy câu đấy nhầm mấy câu mọi người có không muốn tự hỏi không hỏi dựa vào cái này đấy không muốn tự hỏi không các em rất là sợ câu hỏi sai đúng chủ nhân đúng không không cái này là cái này em còn không biết mà thế sao bây giờ mọi người muốn là chị sẽ với một bóc hay là mọi người sẽ hỏi chỉ là chỉ thấy ngay ừ. em muốn nghe hỏi các bạn có như nào Hôm nay em sẽ có ý đi không thì bây giờ là bọn chị ốp xong rồi các em cầm đọc các em hỏi coi như là các em hỏi chị hỏi anh chị hỏi không dẫn tôi ra bây giờ muốn như nào nào bây muốn như nào nào mọi người hỏi đi à thì bây giờ bạn nào xuất phát nào à. em có một câu hỏi <laughs> thì uh, trước đó cũng chưa ai nói như là giống con gấu hết <laughs> thật ra là nghĩa đen nó là như vậy ừ. xong đúng không ừ. chỉ một mình sẽ nói là giống con gấu thì chỉ có một mình chị là nói với duyên là tại vì có nhiều mặt sắc nhìn duyên rất là giống con gấu tụi chị không quen thì đúng không chị hỏi cô đúng không cô đúng không hoặc là những cái tên ăn cái người đó <laughs> cho nên là chị chị, chị thấy cực kỳ giống con gấu luôn á và có một cái phòng nhìn những cái icon đó chị thấy rất là giống duyên cho nên là lúc đó là chị mới hay gọi ờ, gọi chị hay chọc với duyên là bằng đấu nhưng mà thật ra là giữa chị và duyên nó có rất cũng được khá nhiều cái cách xưng hô thật ra là duyên thì lúc đầu gọi ờ, gọi chị cũng biết khi nào gọi bằng chị đó <laughs> cũng rất là ít khi gọi bằng chị có thể là tại vì ờ, chị với duyên nói chuyện khá nhiều và cũng khá hợp nhau có thể là tại vì chị vẫn lớn hơn nhưng mà kiểu là nói chuyện hợp nhau cho nên là cảm giác nó sẽ bạn bè nhiều hơn là kiểu là chị em đó cho nên là đi chơi với nhau nhiều thì cứ qua một từng cái từng cái uh, gọi từng cái uh, khoảnh khắc xong tự nhiên mình lại phát hiện ra người này giống một cái gì đó thì mình lại có thêm một cái vị giác mới thì giống như là chị thì chị uh, hay gọi duyên là mặt gấu gọi là gấu béo gọi là ở sau này thì cô xin là duyên đang tỷ gọi còn còn cô béo xin cũng là duyên đang tỷ gọi chứ chị là không có không có chắc không có xin cái gì ở đây hết đó rồi uh, ờ, duyên đó thì duyên lại uh, cũng muốn có một cái nickname nào đó để dành cho chị chứ nếu như mà chỉ có một người có nickname mà mà chị không có nickname thì nó lại không có ờ uh, kiểu là nó không có không có tung te hiểu không <laughs> dành cho nhau những cái nickname như vậy và bình thường đó thì chị nhiều khi chị chị ờ, có những lúc mình hơi ờ, kiểu cũng nhắc nhở về răng dậy duyên cũng nhiều ấy cho nên là duyên nhiều khi duyên thỉnh phải còn gọi chị là mẹ à. gấu <laughs> mẹ của duyên <laughs> nhưng mà cái đó thực sự mà khi mà đi show mà uh, quay lên đó thì thực ra hơi kỳ cho nên là mình không bao giờ mình dùng những cái này còn lại mà mình chỉ, chỉ chọn một cái nhưng mà đó là cái lý do tại sao mà hai đứa có những cái việc gia đình với nhau như vậy để nó hỏi tôi ấy đâu em làm gì được em việc hạnh nhất là thế á thế à? á thực sự là câu hỏi đúng không ạ ừ, ờ, thực ra là em có cái thắc mắc rất là lâu rồi cái này rất là lâu rồi bắt đầu bắt đầu bắt đầu cái câu này là người đều thắc mắc chắc chắn bất phẩm ờ, cách đây khá là lâu thì chị có đăng trên uh, Facebook story uh, Insta story thế nào chị triệu ừ. <laughs> một cái uh, ừ, lạnh nhau đang là bức hình không phải có bức hình mà đấy là gọi là một cái uh, gọi là gì nhỉ hôm đấy là chị đi mua cua để nấu lẩu vâng, thì vâng thì đây để em uh, cứ nói coi Cứ Cái này nó của em nó hơi Sợ hơi Rồi em diễn tả tiếp đi như cái gì đó Thì hôm đấy à, chị Triệu à, có đăng lên khắp nơi Khắp nơi Facebook, à, Insta Instagram story xong rồi là story của Facebook nữa là hôm đấy là chị đi ăn lẩu và chị nấu lẩu tại nhà và ăn lẩu nhưng mà sau sau đấy thì khi mà chị vừa up khoảng uh, 30 giây hoặc đến một phút thì duyên có up một tấm hình đó là đi ăn phở còn cái hình này nhưng bọn em chưa có ở Sài Gòn ở Sài Gòn có quẩy tìm lại cái hành lý có trong không ăn ở ở Sài Gòn thì làm sao ở Sài Gòn là cái gì không cái quán đấy là có quẩy hôm đấy là duyên mình ăn hai bát ở Sài ở Sài Gòn duyên ờ, có đăng một tấm hình đó là ngô bạn đá hai bát thì không biết là hôm đấy là gia đình chị ăn phở hay là ăn lẩu lẩu, tìm lại tấm tấm hình đi vừa vừa giờ bạn sẽ phải post lại một Em không biết là chị bị đi lại mà Chị đang hỏi sáng thì Ủa là buổi sáng Ở đâu là buổi chiều Không cái này là cái đó Em chỉ biết rằng hôm đấy là chị đăng lên một tấm ảnh đấy không? Cái đi ăn Một đi ăn phở yêu lắm rồi đúng không? Đúng rồi ạ. Nhưng mà có một câu hỏi thắc mắc từ rất rất rất là lâu rồi. Để cái này để cái để cái này phải đến một năm nay rồi. Tụi em có thể hỏi sớm hơn Bây giờ mới có cơ hội ạ. À? xóa rồi xóa vẫn vẫn có à. cái này là ai delay ăn nhớ được chắc là chị nhớ luôn ai delay delay rồi ai delay thì biết rồi một năm trước làm sao tình tìm một triệu một năm có làm gì một năm không nhưng mà thường mà hình kiểu là nấu nấu đồ ăn các thứ chắc chắn là delay ừ là nó phải nấu khổ như hôm nó phải nấu như lẩu về đó cho nên là chị không thể nào Ờ, kiểu là delay qua một đêm rồi xong chị cái up không đừng liên quan đến story và <laughs> nha mọi người dạ. có gì mới mà tụi chị còn có thể nhớ được dạ. không là... ai hỏi là đã rất lâu rồi chúng ta không có vlog ba chị chưa xem được đây này, trước nước là chị đã có định mở cái vlog đấy rồi nè. Ừ. chưa thấy ạ không đi delay nữa không đi delay nữa vậy sẽ ra liên tục vì lúc lớp mà thật sự là như cũng ờ, rất là muốn ra lớp ba sớm theo mọi người là thứ nhất thứ hai nữa là đợi sẽ tốt cho cái ờ, nhưng mà đây là kiểu là kỳ duyên đây lì delay nổi đây là kỳ duyên đi delay đây là tới bây giờ mới có đây là delay ạ Ờ, hay nhỉ rồi đấy Cái tay bảo một người Ờ, nào, hai câu hỏi không liên quan rồi bây giờ người có không bảo là chị có muốn hỏi ngược lại mọi không ạ? Có bạn nào ờ, là các bộ ở đây không? đúng thôi mà trời ơi chị hỏi là yêu này hoặc là người yêu yêu trong này yêu trong này thì không có trong này thôi đúng không trong, trong phòng có trong phòng này thì không có ai yêu nhau hết trong ở đây ở đây thì không ai yêu ờ. nhau cả nhưng mà trong group ở trong nhóm ở trong nhóm bọn em thì không có chị em không ăn thịt nhau mà chị em chắc ngoài nhiều đúng không trong nhóm bọn em thì không có còn trong phòng này thì không biết hả nghĩa là trong phòng này không có ai trong phòng này thì không có trong nhóm này không có à, ở ừ, à, trong phòng này thì không biết à, ừ, đúng rồi trong nhóm này không có còn trong phòng này thì không biết đúng <laughs> hợp lý nói chung là nó là nó là thế bọn bọn em cũng có những bạn là vừa mới gặp em còn chẳng nhớ tên các bạn đây là ai đúng bây giờ em còn chưa biết tên nhiều bạn hôm nay em chẳng biết tên bạn này <laughs> mà còn không chớp mắt ai ạ à? ai ai ai đã chỉ thẳng em được bao em không biết tên mày là không chớp mắt luôn mày là rồi <laughs> rồi còn bây giờ là không thành thật khai báo đúng không mà mình về điều tra sau ngày hôm nay chị em không thịt nhau chị bảo em bảo chị em ăn thịt nhau mà trong này có bao nhiêu người ờ nói chung là chị hỏi đâu nhưng mà cũng câu hỏi mới mới mẹ câu hỏi nào câu này quen quen em có thể trả lời được đấy rồi đi một câu chứ bây giờ bây giờ mình chưa biết gì nhiều thì mình đâu có nhiều câu hỏi để mình đặt ra đâu rồi ờ, à, có một câu hỏi này mà chị cũng uh, suy nghĩ khá lâu rồi mặc dù cũng đã biết câu trả lời nhưng mà không hỏi <laughs> sao các chị nhìn em xấu đừng đừng lên đi vì sao mà mọi người lại uh, thích chị ấy chị ạ? Ồ. Oh. Ước thì mày ờ, lý do đẹp ra. Với cá nhân thì em Ủa, lách. Ờ, bây giờ mỗi bạn sẽ nói một ý đi là lý do vì sao mà hay mà mọi người lại lại thích chị Đó, câu hỏi này là tới phát cuối luôn nè. Đúng rồi. Đúng. Không ý là mình nói lên những những chị trừ những cái mà bọn chị đẹp ra trừ những cái đó là điều hiển nhiên ra thì không mình không nhắc đến nữa. <laughs> nhưng mà mình nói uh, những cái lý do sâu sắc hơn một tí đi với em em ai đây sâu sắc nhất ạ uh, em xin phép trả lời đầu tiên được rồi rồi cho trang trả lời ờ, em em thích à? cái cách mà ừ duyên gọi là em trang yêu mà có nói mà trang sinh năm chín hai đúng không <laughs> Ờ, ờ, em ờ, cái cách mà ừ. hai, hai chị ở bên cạnh nhau nó khiến cho cả hai đều bốc lên giống như cái cách mà chị chị có thể đến gần hơn với những người yêu quý chị triệu còn duyên thì tốt lên trong cái cách mà tất cả mọi người đều nhìn thấy đấy là cái cách mà em tôn trọng nhất ở trong cái mối quan hệ của hai người trả lời thay mặt đi sao Trang vâng. ai anh bổ sung tức là bây giờ sẽ từng nói ta không biết từng cứng họng rồi cái thiệp cũng đó đó có nói mà dạ. có nói vì sao mà em không nhớ ờ, không nhớ ra thì đối với khi khi em em biết chị triệu và cả duyên cũng khá lâu rồi và em cũng theo dõi cũng từ rất lâu thì em cảm thấy là khi nhìn vào cả chị triệu và cả duyên thì em cảm thấy có một năng lượng tích cực ừ, kiểu truyền cảm hứng cho mình như là nhìn hai người rất là vui tươi và có những uh, nói chung là em nhìn thấy hai người như vậy thì em cảm thấy tự nhiên mình cảm thấy yêu đời hơn và ừ, giữa hai người có cái mối quan hệ rất là thân thiết mà trước đây em cũng từng có một người bạn thân như thế nhưng mà qua có một số biến cố mẹ em không thể tiếp tục đi cùng nhau được như hai hai người nên là em cảm thấy rất là ngưỡng mộ và em nghĩ là nếu như sau này mình gặp được một người như thế thì em sẽ trân trọng hơn em sẽ sau tiết nếu như học được không <laughs> không nhưng mà thực ra là mỗi một cái ờ, độ tuổi của mình từng giai đoạn của mình thì mình sẽ có một cái cách mà uh, đối xử với người bên cạnh mình như thế nào cái suy nghĩ của của của mình về cái người đó như thế nào ví dụ như là trước đây thì bản thân chị chị chỉ có hoàn toàn là dùng bằng cảm xúc của mình thôi có nghĩa là mình chỉ có tôi cũng thường mình lựa chọn bên cạnh đó, là mình chỉ lựa chọn mình chỉ hoàn toàn là bằng cảm xúc thôi kiểu như là vui buồn như nào cũng thứ như là mình không có có, có có suy nghĩ nhiều về những cái xung quanh mình nhưng mà với khi mà gặp triệu và uh, ờ, triệu dạy chị rất là, rất là nhiều điều thì bây giờ mình đã cân bằng lại được những cái vị trí và cảm xúc nữa đó nên là chính là chắc chắn là sau này em sẽ gặp một cái người mà uh, có thể cho em uh, chị không biết là tốt hơn không nhưng mà tốt hơn cái người cũ hay không nhưng mà chắc chắn nó sẽ là uh, nó sẽ là một cái người mà em sẽ biết cách làm sao để ở bên cạnh người ta lâu và nó ra sẽ không bị anh cô nói tiếp nữa mà không này cứ làm sao đúng rồi đúng tâm sự đi mua chắc chắn sau này sẽ sẽ sẽ sẽ gặp cái người mà về học sống ấy là gọi là là biết nhau trên mạng xã hội và chỉ là ờ, like những cái tấm hình trên mạng xã hội thì thực sự là nó rất là dễ nhưng mà để mình có cơ hội để mình gặp nhau như thế này bản thân tụi chị cũng không phải là dễ để gặp tụi em và tụi em cũng vậy có nhiều bạn phải phải ở xa tới nữa đó cho nên là uh, giống như là chị cảm giác đó là có tại vì thực sự là chưa bao giờ mà mình tổ chức học fan cả không phải là học fan sinh nhật ạ không không chưa bao giờ tổ chức học fan tức là uh, không biết là những cái những cái chương trình kia họ như thế nào nhưng riêng với những người mà dành cái sự yêu mến và quan tâm dành cho chị và duyên con này hơi lạnh đúng không chứ chị không nên nói là lạnh lạnh tức là chỉ những người dành sự yêu mến cho bọn chị thôi thì ngoài cái uh, chuyện là gặp nhau để cho vui ấy thì chị tụi chị chắc chắn là sẽ happy hơn hơn nữa khi mà thấy là tụi em cũng sẽ vui và cuộc sống của em không phải là mình chỉ gặp nhau mình nói dăm ba câu chuyện đùa xong rồi ngày hôm sau rồi lại đi ừ quên hết xong hôm sau lại đi đi uh, gặp mặt nhóm khác rồi <laughs> không mà đúng là chắc chắn là những cái gương mặt ở đây thì à, là những gương mặt rất là trung thành đấy chứ không phải là lúc nào nó cũng có mặt đâu đúng không xong chị nói đúng thực ra là thôi thì để em ờ, nói một vài câu nữa thì ờ, cái này là ừ. thực ra là bọn em cũng thời điểm mà bọn em lập group là cũng gần một năm rồi gần một năm rồi chưa gần một năm từ tháng 2 chưa được một năm thì gọi là gần một năm đi một năm <laughs> thì cũng thực ra là cái khoảng thời gian mà bọn em trải qua nó cũng không phải là nó có rất là nhiều chuyện xảy ra mà đi được đến cái lúc này và kể cả em cũng không nghĩ được là sẽ có một cái ngày mà có thể hội tụ được mọi người ở đây hoặc là gặp được hai người nói chung có rất nhiều chuyện xảy ra lớn hơn lớn lớn hơn mình sao mình thành thôi nhỉ thực ra sao bé hơn như hai tuổi mà trưởng thành sinh năm chín sáu nhá bạn lớn hơn không ở đây ai cũng bé hơn duyên ở đây dạ. ai cũng bé hơn dạ. tất cả mọi người đều bé hơn duyên nghe dạ. phương chia sẻ tiếp cho mấy đứa không cái này thì vâng thì không phải tự nhiên lại làm em bối rối quá không biết phương ờ, thì không có bạn em nói tiếp đi <laughs> thì em chỉ cảm thấy là cái mà em ngưỡng mộ nhất ở hai người đó là ừ, cái là có thể cùng nhau phát triển cùng nhau đi lên và tốt đẹp hơn thì rõ ràng là ở duyên của hai năm trước với cả duyên của bây giờ là một hình ảnh khác hoàn toàn ừ. đó thì đấy là cái mà em rất là um, kiểu gọi là sao nhỉ ờ, tay từ em tìm kiếm rồi đầu óc Mai Phương là bị rất là ngưỡng mộ à, <laughs> cái một cái thứ hai nữa là kiểu ờ, vì nhờ mọi vậy vì nhờ hai chị mà em gặp được những người đã rất là tuyệt vời ở đây ờ, thì em cũng không phải là cái người mà thích nói chuyện hay là kiểu cởi mở nhiều thực ra thì em giao tiếp rất là ok nhưng mà làm bạn với em thì rất là khó nhưng mà nhờ hai người mà em đã tìm được những người bạn rất là tốt đó yeah, yeah, yeah, yeah. thì em cũng ờ, đại diện gọi là team của Đều. thôi team ờ, Hà Nội là team Sài Gòn đi thì cũng gửi lời kiểu gọi là chúc hai chị luôn có một cái tình bạn đẹp như thế này tình gì được tình gì cũng được tình gì cũng được thì biết là mãi mãi là à, kiểu chỉ cần hạnh phúc và vui vẻ thế là được rồi thật sự là hôm nay á, là nói là tổ chức sinh nhật cho duyên nhưng mà nhân tiện là chị cũng có mặt ở đây thì uh, nói chung là chị cũng muốn ờ, chia sẻ một ờ, số cái cái ờ, suy nghĩ của chị đến mấy đứa tại vì nói chung là không phải là chị bản thân chị là là thay đổi duyên mà duyên thay đổi chị cũng rất là nhiều tại vì chị là một cái người kiểu là giống như duyên biết chị làm việc tất cả mọi thứ rất là nghiêm túc nhưng đôi khi bản thân mình bị nghiêm túc quá và mình uh, vô tình mình sẽ làm cho những cái người mà yêu mến mình á họ không có nhiều cơ hội để người ta biết thêm nhiều về mình nhưng mà nhờ duyên thì các bạn đừng thấy chị ở những cái hình ảnh nó khác ngoài cái hình ảnh là chị lúc này chị cũng uh, sắp lẻm hết chém chém các thứ thì chị có những cái hình ảnh khác nó đời thường hơn và thật sự cái điều đó là cái điều mà chị rất là biết ơn và rất là cảm ơn duy đúng rồi đừng biết đâu sợ à, ừ cảm ơn không bắt đầu bơi nói nhỏ quê quê hơi lố <laughs> <laughs> đó là cái điều mà chị rất là cảm ơn duy à, ờ, cho nên là thật ra cái mối quan hệ mình nếu như chị chỉ có làm cho duy tốt hơn á mà duy không có giúp cho chị cho nó tốt hơn thì mối quan hệ đó nó cũng không thực sự tốt cho nên là hai người phải thực sự hỗ trợ cho nhau được thì cái đó cái mối quan hệ nó mới lâu dài được và nhân đây thì chị ờ, qua vài lần gặp gỡ ờ, mấy đứa thì có rất là nhiều group khác nhau rất nhiều team khác nhau giống như là chia ra rất là nhiều nhưng mà chung quy lại cũng là dành những cái sự yêu thương quan tâm cho chị và duyên thì ờ, thật sự là đó là cái mà chị với duyên rất là vui á mà kiểu là mình cũng cảm giác được tụi chị không có trong group của tụi em nhưng mà mình cảm giác được sau mỗi lần gặp á là giống như là nhờ tụi chị mà giống như phương nói là mấy đứa tự nhiên có lại thêm bạn bè các thứ nữa tự, tự nhiên mình cũng cảm thấy là mình cũng là một cái cầu nối để cho mọi người có thể là vui vẻ hơn thì à, chị cũng muốn là mọi người sẽ tiếp tục phát huy cái chuyện đó và mọi người cũng giúp nhau tốt hơn và cứ hòa đồng tất cả với nhau tại vì chung quy lại là cũng đều là yêu mến chị Mỹ Duyên hết đó thì ờ, chị chỉ muốn nhắn nhủ như vậy thôi còn khi nào mà có một cái dịp mà họ đông đảo tất cả mọi người nhiều hơn thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa còn duyên thì chắc là duyên cũng nói một cái ờ, vài lời đó với các bạn đi bạn có những sự nhận bất ngờ không vâng, thực ra là như này cái điều mà nói chung là về những cái về tình cảm của mọi người dành cho chị với cả triệu ấy thì nãy giờ là chị cũng nói hết rồi thì chỉ cái điều mà làm cho chị cảm thấy là tự hào về những cái người mà yêu quý chị và chị triệu nhất đó chính là mặc dù là cái tim của mình nó không phải là cái tim quá là đông đúc như là những nghệ sĩ khác nhưng mà làm cái điều mà làm chị cảm thấy tự hào nhất là mọi người là những người để mà kết nạp được những cái người vào team của mình thì mọi người có một cái sự chọn lọc và có những cái sự yêu cầu rất là cao và rất là gắt cao bởi vì ờ, bản thân chị cũng là một cái người mà uh, cũng quan trọng chất lượng hơn số lượng nên là ờ, để mà bởi vì thực sự đối với nghệ sĩ là người ta thường hay đánh giá cái người nghệ sĩ đó thông qua những cái người fan của mình À, nhưng mình có rất là nhiều bạn sinh nữa không cái này là nói thật chứ không phải là chứ không phải là là là là, là mỗi lần gặp hai sao thì hai đứa về lúc nào cũng nói với tấm tắc là tại vì tấm tắc tắc với nhau á tại vì thật sự là mình tại mình cũng chưa có gặp mọi người bao giờ cả và cái lần mà ở Smiley View là đầu tiên mà gặp mọi người đúng không? Thì cái ngày hôm đấy là chị và chị Triệu đều kiểu giật mình ấy, kiểu rất là rất là rất là bất ngờ sao tim mình lại nhiều bạn sinh như thế. Cứ như girl rock ấy nhỉ? Ờ. <laughs> rất là có mù nữa là có u và thì đó là một cái điều mà mình cảm thấy là rất là tự hào về team của mình và để cho mọi người có thể mọi người nhìn vào những nghệ sĩ khác hay là bất kể kỳ một người đi đâu thì là nhìn cái cách mà các bạn uh, đối xử với nhau như thế nào cái cách các bạn uh, kết nối những cái người khác vào team của mình như thế nào là nhìn cái cách mà các bạn mà lan tỏa cái cái cái cái, cái ờ, cảm hứng như thế nào thì mình cảm thấy là chân ở tường hai chị không phải của bọn em <laughs> đúng nói gì cũng nhân là hơi nhiều là không phải của bọn em à không thế à? à, à? à? Không hay tính nào nào chỉ nhiều lắm. Không thỉnh thoảng sẽ có sẽ có vài cái comment khó hiểu. tác nhau vào xong ha ha ha <laughs> Nói chung là ờ, đúng là là cái điều đó chị và Duyên đã nói với nhau từ trước là hai đứa hai bạn với nhau nói chuyện về Tây Quốc không thật sự thật sự cái đó là thật sự là tụi chị có dành một cái sự quan tâm chứ không phải là kiểu là mặc kệ hay như thế nào cả nhưng mà thật sự là mình rất là quan tâm và mình để ý thì hai đứa thật sự cảm thấy rất là vui và mình cũng hơi hơi ờ, hơi bị tự hào mình có một cái uh, rất là ừ, kiểu là một cộng đồng cực kỳ văn minh và có gu cho nên là nhưng mà kiểu là giống như chị nói đó thì mọi người vẫn lên đến đến đây cũng là vì một cái mục đích chung thôi là vì yêu mến chị và duyên thì chị cũng mong là mọi người sẽ làm bất kể một cái gì thì cũng sẽ thương bọn chị và nghĩ tới cái điều đó đầu tiên khi mình làm một cái chuyện gì đó cái đấy là chính là cái tiêu chí của bọn em đặt ra ấy. thì ờ, nghĩa là bọn em sẽ uh, ờ, dành sự yêu mến nhưng mà sẽ ở một cái mức độ nhất định tức là sẽ không không có muốn là tham gia hay là cái gì đi sâu vào vào và nghĩa là vượt quá giới hạn đúng rồi vượt quá giới hạn ừ. em nghĩ rằng là những cái mà bọn em sẽ chỉ có thể làm được cho chị với duyên nhất là mua đồ của chị làm, làm, neo nữa chị và duyên làm neo rất là nhiều người luôn ạ thế em nghĩ rằng là đấy là cái mà em phải là cái đấy là cái ủng hộ thiết thực nhất còn cái việc mà nói nhiều rồi hay là nói những cái gì gì đấy thì nó cũng không quan không quan trọng lấy cả em nghĩ là cái việc mà cứ xem quá sâu vào cái chuyện đời tư của một người nào đấy không không thể hiện được sự quan tâm ừ, vô duyên và tò mò với các bạn nha <laughs> không nhưng mà thực là ngày hôm nay thì mình cũng cảm thấy rất là vui khi mà được ờ, ngồi nói chuyện với mọi người như thế này thì chắc chắn là sau cái cuộc nói chuyện này thì mọi người sẽ hiểu nhiều hiểu hơn rất là nhiều về bản thân duyên hay là bản thân di triệu vì là thật ra là ở những cái hình ảnh trên mạng xã hội này hay là viên với các chị cô đi diễn ở bất cứ đâu một người ra một người xem thì cũng chỉ là nó cũng chỉ là đến thế thôi mình cũng chưa bao giờ mình có một cái cuộc nói chuyện nào mà nó thực sự ra được nói chuyện đầu tiên đấy nó ý nghĩa như thế này và cái quan trọng nhất là đối với mình thì mình thường quan mình thường quan trọng những cái gọi là nội dung hơn là hình thức bởi vì là hình thức thì có thể thay đổi bất cứ lúc nào nhưng mà những cái nội dung ấy khi mà mình thực sự là mình đã biết sâu những cái đó rồi thì mình sẽ không bao giờ mình dễ dàng mình từ bỏ nó nên là um, sau cái cái cái cái lần này thì mọi người có thể hiểu nhau nhiều hơn và chắc chắn là cái group ờ, này sẽ phát triển và bền vững sau này. Yeah. Yeah. Rất cảm ơn mọi người chụp hình chung với nhau.